Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mẫu cỏ bản 3D Một cánh dọn lớn Ở bên trên và bên dưới hai cánh đối nhau này Sau đó thì mình sẽ vẽ giống hình dấu thập vậy đó Hai cánh hai bên ngang thì nó nhỏ hơn chút xíu vẫn là động tác là mình sẽ tô lại ha các bạn để ý là những cái cánh bông của mình hai cái màu này màu trắng màu xanh đó thì là màu trắng này xong đến màu xanh lợt này xong thì đến màu xanh đậm này do cái cách mình tán thì cho nó lam ra thành ba màu đó mọi người nhưng nó vẫn giữ được cái màu trắng và màu xanh nhá nó không lem ra hoàn toàn với nhau mà nó có độ lam ở giữa là màu xanh lợt vẫn tô lại ha cái cánh này nằm ngang này tiếp tục vẽ những cánh nhỏ hơn rồi sau đó thì mình sẽ vẽ lá sử dụng màu xanh đậm và màu xanh lợp và màu trắng hoặc là sử dụng màu xanh lợp với màu trắng xanh đậm và màu trắng mình sẽ tô lại thì nó sẽ sáng cái tông hơn các bạn có thắc mắc về những khóa học của Mona về cỏ bản và những cái môn khác về những cái dụng cụ mà trên video đang sử dụng để hướng dẫn các bạn vẽ các bạn có thể comment phía bên dưới video và lưu ý, lưu ý là hãy để lại số điện thoại nha mình sử dụng cỏ râu mình viền lại đó là cái phần nhụy màu vàng mình phẩy lên thôi ha mình phẩy lên thôi nó mỏng sau đó thì mình à, chấm vào trên cái phần râu của nó liệm sơ một chút xíu những cái râu xoắn ốc sau đó thì mình tóp lại là xong ha. vậy là Mona đã hoàn thành xong mẫu cỏ bản 3D cơ bản chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo